Chào tất cả anh em nhé Tiếp tục cái video này tôi cũng sẽ chia sẻ cho tất cả anh em biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 và giúp cho tất cả các anh em đi lắc tay cái lắc tài à, đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp luôn đạt được cái độ hiệu quả 90 phần trăm 90 đến 95 phần trăm Vâng thì đây là cái cách chơi tài xỉu bịp hiệu rất hiệu quả để cho các anh em đi lắc tay cái đi chơi tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp anh em nhé thì đây chính là cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu âm dương hoặc là đĩa tài xỉu âm hai chiều đó thì cái bộ đồ chơi này nó bộ đồ chơi giúp cho tất cả các anh em đi lắc tay cái lắc hột tài xỉu bịp theo ý muốn của anh em muốn lắc tài nó sẽ ra tài mà muốn lắc xỉu nó sẽ ra xỉu anh em nhé. vâng thì tôi nói luôn đây là cái bộ đồ chơi lâm châm anh em nhé, cho nên là anh em không nên thử lâm châm còn đâu là dọn đèn pin hay là thử nước muối thì đều ok hết tại vì đây là đồ lâm châm nên là khi anh em thử lâm châm thì nó sẽ bị hít hoặc là nó đẩy như vậy đúng không anh em này đó để cái này tôi nói luôn cho anh em để cho anh em biết và tránh ờ, những cái trường hợp là cựa nam châm và để cho anh em xem cái bộ đồ chơi này nó có thật sự là phù hợp với anh em và có phù hợp với các sân chơi của anh em hay không thì những anh em nào mà đã chơi và đã sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp của bên tôi và cũng như là cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp đĩa tài xỉu âm dương đĩa tài, à, đĩa tài xỉu hai chiều của bên tôi thì anh em cũng biết được cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại rồi đúng không anh em đó thì bây giờ tôi cũng sẽ giới thiệu sơ qua về cái bộ đồ chơi đĩa tài xỉu hai chiều và cái cách chơi cách sử dụng làm sao để cho anh em đi lắc tay cái đi lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp luôn thắng anh em nhé đây thì đây là cái đĩa và cái hột tài xỉu âm dương nhá cái đĩa và cái hột tài xỉu âm dương đĩa tài xỉu à, hột tài xỉu hai chiều này là đi với nhau cái đĩa này và nó có cái đầu âm chiều chiều âm và chiều dương ví dụ như chiều âm nó sẽ là tài và chiều dương là xỉu thì anh em tìm có hai đầu anh em nhé một đầu âm và một đầu dương thì anh em sẽ phải xác định được xác xác định được cái hướng xỉu và hướng âm và hướng dương đó để cho anh em đi lắc tay cái anh em à, lắc tài xỉu nó không bị nhầm thì cái đĩa này tôi cũng chưa xác định được thì bây giờ tôi cũng sẽ thử xác định cho anh em này. và tôi cũng sẽ nói luôn về cái cách nắp của nó anh em nhé thì đó anh em thấy đó thì cái thấy anh em cũng thấy cái hướng của nó rồi đúng không anh em nó thì tôi cũng xác định được hướng là hướng của nó đây là sẽ là xỉu anh em nhá thì đó anh em chỉ cần là tìm được một cái ờ, chiều âm hoặc là chiều dương của nó thôi anh em nhé chắc chắn cái chiều còn lại nó sẽ ờ, đối nghịch đúng không anh em à, vâng thì tôi đã tìm được cái chiều xỉu là chiều dương đúng không anh em đây thì chắc chắn đối diện đây là đối diện nó là sẽ là chiều tài và chiều âm đó anh em muốn nắp thiên tài xuân xỉu đều được hết anh em nhé anh em muốn nắp tài là ra bao nhiêu chén và là giữ xỉu bao nhiêu chén đều được hết và lắc cái hột này nó theo ý muốn của anh em nhé ví dụ đi tôi ờ, sẽ chỉ cho anh em cái cách nắp này đó thì anh em đã xác định được cái hướng của nó rồi đúng không ví dụ như cái đĩa này đi tôi đã xác định được khi nếu mà anh em muốn nắp xỉu thì anh em hất ngược về phía mình còn đâu là anh em nào mà muốn nắp tài thì anh em chú, uh, ờ, nắp về phía trước một chút thôi anh em nhé để tránh cho các tay chơi để ý này chịu này Đã. Dạ. đó tài anh em nhé tài tiếp này tiếp đó đó xỉu anh em nhé tiếp tục tôi sẽ nắp xỉu này đó. anh em không thích xỉu nữa thì em lắp sang tài nhá đó đúng anh em ờ, vâng thì cách nắp tài xỉu bịp cái cách nắp đĩa tài xỉu hai chiều này thì nó cũng rất đơn giản anh em cũng thấy rồi đúng không anh em đó thì anh em ờ, vừa rồi cũng xem được cái cách nắp và cái tôi đã lắp cho anh em và cái cách chơi của cái đĩa tài xỉu hai chiều cái đĩa tài xỉu âm dương này rồi anh em nhá thì anh em nào mà cảm thấy nó đạt được cái hiệu quả và cái độ chính xác và phù hợp với các, các sân chơi tài xỉu và phù hợp với các anh em ờ, tay cái đi lắc tài xỉu đi chơi tài xỉu bịp thì anh em cứ gọi điện cho tôi và kết bạn zalo và số tôi đã để trên ờ, và số điện thoại mà tôi đã để trên màn hình anh em nhé tôi sẽ hỗ trợ và tư vấn cho anh em 24 trên 24 cái video của tôi đến đây cũng kết thúc rồi thì anh em nào mà thấy hay thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được xem những cái bộ đồ chơi mới nhất hay không hay không